Bài Thánh Thơ hôm nay Bài thứ 11 Có tựa đề Ngàn năm có một Ngàn năm có một Lịch sử nhân loại Diễn ra trước mắt Đó thời sản sảy cho đời thánh đức hôm nay giáng hòa để nhân loại biết mà sửa sai lầm sai lầm lớn nhất là ngược ý trời tên lửa hạt nhân nguyên tử rocket bắn vào vũ trụ thủng tầng ozone làm cho khí quyển không còn trong sạch nuôi sống con người đất nước gió lửa là trời ban xuống tạo nên con người giờ đây con người ngược lại mẹ cha tổn thương nước nhà toàn cầu vũ trụ như thuốc bị thương làm sao thoát được cái chết cận kề thượng đế là cha khóc thương con trẻ trên đà quả xa mẹ đất khóc rầm thương người giả thú ăn thịt muôn xanh cho nên cũng đành đòn roi giáng xuống một lần cho hết tật xấu loài người đi vào chánh đạo của trời ban ra đó là mật pháp từ ở thiên đình giảm cho nhân loại học hỏi mỗi ngày từ các thần linh dạy dỗ cho người biết tin vào đạo từ trời ban xuống thánh địa Việt Nam rồi đây sẽ truyền pháp mật từ thiên trên trời ban xuống 嗯，他。